Xin chào các bạn. Tôi nhớ rất rõ vào những ngày hè chúng tôi làm một trò chơi rất hay và bẫy các bạn trong xóm tôi giật mình. Ngoài ra, trò này chúng tôi còn bẫy được những người ăn trộm, giật mình phát sợ và bỏ chạy khi lén vào nhà có ý đồ xấu. Tôi vào bếp lấy một đôi đũa bằng tre, đem ra sân dốt cẩn thận, gọt cho một bên lép lại và làm một khúc ngắn như thế này rồi tôi lại chạy vào chạng bếp để lấy cái lon đông gạo mà mẹ tôi thường hay để ở đó. Tôi chuẩn bị về sợi dây thun và đi kiếm cuộn chỉ của chị hay để trên tủ trong nhà. Vậy là xong, đây là các thành phần chuẩn bị để tôi làm được một cái bẫy phát ra âm thanh. Tôi cột chặt hai thanh vào hai bên lon đối diện tâm, dùng dây thun cột chặt hai cạnh lon, nhớ để thanh tre nhô lên một đoạn ngắn rồi tôi lấy ba sợi dây thun băng ngang qua hai thanh tre. Dùng thanh tre ngắn sỏi vào dây thun và xoay tròn lại một lúc để dây thun hai đầu dặn xoắn lại. Tiếp theo, dùng một thanh tre gác ngang qua hai thanh tre thẳng đứng như thế này, rồi dùng giấy chỉ cột lại trên thanh tre ngang đó. Vậy là chúng ta đã xong hết các bước làm bảy âm thanh. Bây giờ chỉ việc cắm nó xuống vào một gốc cây nào đó thật kín và cẩn thận kéo sợi dây chỉ băng qua bên kia đường. Rồi thắt sợi chỉ lại và một thanh tre cắm xuống đất. Vào nhà và chờ người nào đó đi qua và dấp vào sợi dây sự phát ra âm thanh rất to và bất ngờ, làm cho người nào đó dấp phải sợi dây đều phải hoảng sợ. Và buổi chiều, chúng tôi ra ngoài giường kiếm những viên đá sỏi nho nhỏ để vào trong cái chén nhựa. Và khi có đủ nhiều viên sỏi rồi, chúng tôi lại tụ tập trước sân để chơi đánh sỏi. Đây là trò chơi mà các bé gái rất thích ngày xưa. Trước tiên, cả nhóm quẩn tù tì, ai thắng thì người đó được chơi trước, ai thua chơi sau. Và cách chơi cũng không quá khó lắm Người chơi thả một viên đá lên và chụp một viên đá dưới đất sao cho bàn tay không chạm vào các viên đá xung quanh và phải bắt được viên đá đang rơi xuống và nếu không làm được thì nhường cho người chơi kế tiếp. Trò chơi này đòi hỏi nhanh tay lẹ mắt của các bạn nhỏ và trò chơi này thường hay chơi vào mỗi buổi chiều mùa hè mát mẻ trước sân nhà. Các bạn có trò chơi gì hay ngày xưa thì để lại comment dưới video này nhé. Cảm ơn và chúc các bạn một mùa hè vui vẻ.